VS muối vitamin E mới Với vị bạc hạt cực mát Mua hai hộp VS trà xanh với giá rẻ bất ngờ chỉ có 12.000 đồng Mua hai hộp VS trà xanh với giá rẻ bất ngờ chỉ có 12.000 đồng